Thì ngày hôm trước thì mình cũng có đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu đề chạm và lô khung 3 ngày. Thì ngày hôm nay thì kết quả của chúng ta thì cũng đã ra rồi phải không ạ? Thì chúng ta tiếp tục ăn được cái đường cầu đề lôi tuần là cái chạm không chạm không của mình. Đặc biệt ngày hôm nay của chúng ta về 07 thì ngày hôm uh, ngày 13 tháng 12 này thì mình có đi chia sẻ cho em là cái bộ đề 05 và cái chạm không. Thì ngày hôm nay thì nó về con 07 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm không này thôi anh em nhé hôm trước thì nó về con 80 thì chúng ta cũng ăn được cái chạm không xong mình chia sẻ thì vẫn khuyên mọi người vào cái chạm này thì chúng ta tiếp tục ngày hôm nay thì chúng ta đã ăn được cái chạm không cặp lô khung 0055 thì chúng ta cũng ăn được con 55 này ngày đầu tiên anh em nhé quá là tuyệt vời rồi thì cũng chúc mừng anh em nào ở trên kênh của chúng ta chiến thắng được cái đề lôi tuần và lô khung của chúng ta anh em nhé đó lô khung của chúng ta thì ngày hôm qua đây thì chúng ta cũng ăn được con 5 năm thì ngày hôm nay thì đề của chúng ta về con 07 thì chúng ta ăn được cái chạm không phải không ạ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 thì trước tiên đi về phần chốt số thì mình cũng muốn giới thiệu qua cho anh em về cái um, Zalo của Thần Tốc vào bờ 24 giờ. Thì anh em nào mà thiện chí muốn giao lưu trực tiếp với lại kênh thì anh em kết bạn với số Zalo cho mình đây. Thì trên Zalo thì mình sẽ thu phí trước là 500k mãi mãi anh em nhé. Anh em nào mà thiện chí thì chúng ta kết bạn không mà chúng ta tham khảo trên kênh đỡ làm mất cái thời gian của nhau đó thì trên Zalo thì cái tỷ lệ đảm bảo cho mọi người ăn ít nhất là 4 đến 5 hôm trên một tuần anh em nào thiện chí thì chúng ta kết bạn để làm việc trực tiếp với mình anh em nhé 500k mãi mãi rồi ok thì anh em để ý vào đây cho mình này đường cầu của chúng ta lui tuần của ngày thứ tư anh em nhé ngày thứ tư thì mình sẽ lấy 4 tuần gần nhất để đi test cho anh em thứ tư ngày 16 tháng 11 này anh em lấy ở cái giải 7 cho mình kết hợp với lại giải 3 ghép lên 5 con ở giải 3 này con đầu tiên bộ số nhất ở giải 7 ghép lên 5 con ở giải 3 thì chúng ta có đề lui tuần thứ tư này chạm 9 ghép lần lượt của chúng ta thì có 919 này 929 939 989 ở đây thì chúng ta có 3 con 8 8 bóng 3 thì chúng ta có thêm 939 thì à, chúng ta bớt đi được hai số anh em nhé chạm 9 này để chúng ta chơi nuôi tuần thứ tư ngày 16 tháng 11 thì mình sẽ đi test cho anh em ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 92 thì chúng ta đã ăn được chạm 9 và ăn thẳng con 92 này trong cái dàn 10 số tiếp tục khi xong lại đợi đến thứ à, tư hàng tuần chủ nhật này thứ hai này đề về 91 ăn tiếp chạm 9 và ăn con 91 này thứ ba đề về 29 này thứ tư ngày 23 tháng 11 của chúng ta thì có đề chạm 7 ghép lần lượt của chúng ta thì có 707 này 727 747 757 và 767 10 số để chúng ta lui tuần thứ tư ngày 23 tháng 11 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này sang ngày thứ tư đề về 57 thì chúng ta đã ăn được con 57 này và ăn chạm 7 tiếp tục khi xong lại đợi thứ tư hàng tuần thứ hai đề về 07 thì chúng ta ăn được con 07 và ăn tiếp cái chạm 7 thứ ba này thứ tư ngày 30 tháng 11 của chúng ta thì có chạm 5 này chạm 5 của chúng ta thì có 505 này 545 565 và 595 ở đây thì chúng ta có 3 con 4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 thứ tư ngày mùng 7 tháng 12 của chúng ta thì chúng ta có cái chạm 1 chạm 1 của chúng ta thì có 101 này 151 141 ở đây thì chúng ta có 3 con 5 5 bóng 0 thì chúng ta ở đây có 101 rồi thì chúng ta chỉ còn có 6 số để chúng ta lui tuần anh em nhé thứ tư ngày mùng 7 tháng 12 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này đề về 71 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm một này thôi tiếp tục thứ bảy này chủ nhật đề về 15 thì chúng ta ăn chạm 1 và ăn thẳng con 15 này trong cái dàn đề của chúng ta tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần thứ tư ngày 14 tháng 12 này thì cái tuần này của chúng ta thì có cái chạm 2 anh em nhé chạm 2 chạm 2 của chúng ta chạm 2 lần lượt của chúng ta là 212 này 232 262 272 và 282 đường cầu này của chúng ta có 10 số để chúng ta nuôi đến thứ tư tuần sau chạm hai anh em nhé đó ở đây chúng ta có hai con ba, ba bọc 8 thì chúng ta có 282 anh em nào trùng cái đường cầu lui này thì chúng ta vào về đường cầu lô khung của chúng ta thì anh em để ý luôn đây cho mình lô khung của chúng ta thì gần đây thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta rực rỡ phải không ạ thứ tư này ngày 16 tháng 11 của chúng ta ở giải nhì anh em nhé lô khung 3 ngày cho mình anh em ghép theo cái đường mũi tên này cho mình để chơi thứ năm này thứ sáu này và thứ bảy cặp 191 anh em ghép theo cái đường mũi tên này cho mình thứ tư ngày 16 tháng 11 này cặp 1991 để chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy cho mình ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 19 anh em nhé 19 của chúng ta về ở giải 5 này tiếp tục <coughs> khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần thứ tư ngày 23 tháng 11 của chúng ta thì có cặp 4554 để chúng ta chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn này ngày thứ hai này sang ngày thứ ba thì chúng ta đã ăn được con 54 này anh em nhé 54 54 của chúng ta về ở giải 6 này tiếp tục khuyên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần chủ nhật này thứ hai này thứ ba thứ tư ngày 30 tháng 11 của chúng ta thì có cặp 050 này để chúng ta chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 05 anh em nhé 05 của chúng ta về ở giải tư này tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần thứ tư ngày mùng 7 tháng 12 này của chúng ta có cặp 373 để chúng ta chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy ngày đầu tiên chúng ta không ăn được sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 37 anh em nhé 37 của chúng ta con 37 của chúng ta về ở giải tư này thì theo những cái đường cầu của mình test ấy thì cái đường cầu lui lô khung của chúng ta thì cái tuần này nó cũng có thể là nó nhảy lên ngày thứ ba anh em nhé nên là anh em cân đối vốn làm sao cho nó hợp lý là được thứ tư ngày 14 tháng 12 thì cái tuần này của chúng ta thì có cặp lô khung 5335 để chúng ta chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy anh em nhé thứ năm thứ sáu thứ bảy để chúng ta vào tiền cặp 5335 đây là cái đường cầu lô khung của chúng ta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 để nuôi tuần thứ tư này thì cái đường cầu này nếu mà anh em nuôi chạm cứng của chúng ta thì đủ là 19 số còn theo cái đường cầu của mình chỉ cho anh em thì nó chỉ có 10 số thôi anh em nào mà trùng cầu thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi tất cả những con số thì mình chia sẻ cho anh em thì đều có cầu kèo nên là anh em nào không trùng cầu trùng kèo thì chúng ta lên dừng lại ở mức độ tham khảo mình cũng không bắt buộc anh em phải vào chơi hoặc là như thế nào kể cả anh em đánh trúng thì anh em cũng trả cho mình tiền nên là anh em cân đối làm sao nó hợp lý là được anh em nhé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 thì mình cũng nhắc lại một lần nữa là chúng ta là cái những con số của mình chia sẻ cho anh em anh em nào không trùng cầu trùng kèo thì chúng ta không nên vào tiền hoặc là chúng ta tham khảo thôi bây giờ mình chia sẻ cho anh em một tuần của chúng ta thì chỉ có hai đến ba cái chạm chạm ra rồi thì bỏ nó đi có phải là ngu đần đâu mà cứ theo mãi cái dàn 8 số nếu mà đánh cái tỷ lệ ít số thì anh em nên phải chấp nhận là cái uh, đề nó ra rất chi là thấp đó thì mình bắt cho em là một cái chạm thì anh em nào nuôi cái chạm nào thì anh em lên nuôi một cái chạm thôi thích thì chúng ta nuôi còn không thì thôi bây giờ anh em nuôi chưa xong anh em vào chúng lè nhà lè nhè bực hết cả mình đấy mình không cho anh em tiền nên là anh em cân đối làm sao vào tiền cho nó hợp lý là được anh em nhé một số thành phần thì nó thẳng ra là một số thành phần thì ghen ăn tức ở vào phá thôi nên là ờ, không thích thì có thể đi kênh khác